Thưa thầy và thưa các bạn, hôm nay em xin phép trình bày về một số nội dung liên quan về loạn nhịp tim. Đầu tiên, chúng ta có 3 câu hỏi cần được làm rõ khi nhắc đến loạn nhịp. Thứ nhất, loạn nhịp này là loạn nhịp có chu kỳ hay loạn nhịp không có chu kỳ? Thứ hai, loạn nhịp này là loạn nhịp trên thắt hay loạn nhịp tại thắt? Thứ ba, loạn nhịp này là loạn nhịp nhanh hay loạn nhịp chậm? Ngoài ra, đối với nhịp học, chúng ta cần hiểu rõ hai khái niệm ray and rhythm. Sau đây xin mời thầy và các bạn xem một trích đoạn trong quyển Washington. Atrial fibrillation hay còn gọi là rung nhĩ. Nguyên lý chung khi đứng trước một bệnh nhân rung nhĩ đòi hỏi chúng ta phải xem xét cẩn thận ba vấn đề. Dự phòng các vấn đề về huyết khối và thiên tắc, ray control and rhythm control Vậy Ray là gì? Rhythm là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu sau đây. Hiểu đơn giản, Ray là số lần tim đập trong một phút, có thể là 60 lần một phút, 90 lần một phút hoặc 120 lần một phút. Còn rhythm là khoảng cách giữa các nhịp đập của tim. Nó có thể đều hoặc là không đều. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.